quân khôn ngoan danh tiếng tôn cùng bé quân khôn ngoan nơ mông sai cầu xuân xuân nê ở ngoài biển đông thanh xa hồi cùng tam vị chúc mừng sang văn nơ tam vị chúc mừng thỉnh mừng chúc đệ nhất nơ tình thiên đề sáng đừng đồng đồng

thiên ba vì tiến chúa giang sinh giúp đời dân sơn tinh là nơi sở tài thấy một người khi khai thôn ngoan mộng phó do chúa phục nghị sự khói hương thiên cầu quốc thái dân an thuận cảnh thanh bà long long sầu hồ xuôi dài oan dài khúc minh chân chân trường sinh có nước tây mong tiên hạ đông đông đâu được dù bất mùa chim mi ca vườn ngót sáng một màu xanh biết có hoa vui về nước chảy non ca hoa nhì lý thanh tao thạch nghi bàn lô ngăn thiên nhang quả gió không dưng thiên đường chỉ phật sang đông hồ mắt nha thời thời bất đắc cổ con nước vàng nghe bạc như có cầu có nước sông ngơ lai ngút chút chút lý thành tao mọi thứ nở hoa cảnh liên thấy điều dương mai đi tìm Bốn năm của lấy anh dương cũng sang Điều khi nhắc là sẽ sương rút lại xa tỏ xa rừng gọi nhau nương ai sinh cỏ mình lo rơi xóm sắc tốt tươi xưa ra lên trên màn năm năm qua nhiều hoa à, à, à. tươi sáng người hoa qua rừng bằng qua rừng bằng qua suối băng đi băng đi ai hoa về băng đi băng đi ai hoa mang về đây núi núi núi bao xa đi đến rừng chưa ai chăm ai hoa mang về sinh giúp đời dân dân định là nơi sở tại thì một người khi khá khôn ngoan sự khói hương nguyện cờ quốc thái dân dân an tuần hòa cảnh cảnh thánh mình bà long long ngân sầu hồ phục suy dài hoa dài cúc minh trần ni hà cho thiên hạ đâu đâu được dù một mùa chim ca vừa ngót sang một màu xanh có xây non non ba bùng ngược lai nước nhược chưa qua nhường nào lý thân tao bàn lô lô ăn thiên nhà cỏ gió cũng sừng nghịch xưa gian từ tiên cung nửa nay xin lén ai sống vào xa cùng xuống từ lầu mà thành thời à, à, à. thế ra